Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến một à, bài à, trung văn uh, hiểu nội dung của bài để chọn đáp án. Bài này được mình trích từ đề thi N1 năm 2021 tháng 12. Chúng mình sẽ cùng đọc và phân tích bài này nhé. Bài này thì cũng khá là khó và um, sẽ cần chúng ta cần phải đọc tập trung và nó cũng là một cái bài dài ấy, nên là khi đi thi khi mà bị áp lực thời gian ấy thì nó cũng sẽ gây cho chúng ta bị nhiều những cái gọi là tâm lý à, tuy nhiên thì nhờ cái việc mà mình cứ luyện tập dần ấy thì dần dần đến cái lúc thi ấy, các bạn sẽ nhìn bài một cách làm sao ờ, khi mà mình luyện ấy thì là chúng ta có cố gắng là luyện bằng cái cách nào đấy để có thể mình đọc xong rồi mình nhìn lại overview lại cái đoạn văn và mình cùng nhìn lại xem là mình học được cái gì từ cái đoạn văn đó ấy thì dần dần các bạn sẽ hình thành dành cho mình được một cái cách à, cái cách nhìn bài đọc một cách rất là tổng thể tổng quát để có thể chọn đáp án một cách gọi là chuẩn xác nhất nhé thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với lại cái bài đọc nha nhớ các bạn làm bài trước khi mà check đáp án nhé 私たちはその時の状況や周りの人の眼差しに合わせるように行動を決めていくことがある Vốc rự cô tô gá rự là thông thường hoặc là đôi khi thỉnh thoảng yô ní là để đúng không? Tiếp đến là dạ Vậy là mình sẽ dịch là chủ ngữ này Chúng ta đôi khi hoặc là thông thường hay à, quyết định cái hành động để sao cho awase rự là phù hợp với lại cái ánh mắt, ánh nhìn hoặc là cái sự nhìn nhận đánh giá từ những cái người xung quanh hoặc là cái tình trạng hay là cái điều kiện tại cái thời điểm đó. Hito wa hitori no toki no kodo to hito ni mirarete iru toki to dewa kodo ga kawaru ở đây mình thấy là có một cái từ tố này tố ở đây mình sẽ đi tìm một cái từ tố nữa có là a và b đấy đế hóa ở đây là chính là để miêu tả cái phạm vi của sự vật sự việc có là trong cái hoàn cảnh a và b thì cái hành động của mình nó sẽ thay đổi qua kawaru ở đây nó là động từ ở dạng bị động nên là cái hành động của chúng ta sẽ tự động thay đổi à, khi mà chúng ta à, ở một mình và khi mà chúng ta bị nhìn bởi những cái người khác hitoni mirarete ru toki là cái hành động khi mà mình ở một mình và cái hành động khi mà à, bị người khác nhìn ấy, thì là nó sẽ thay đổi kawaru 誰かの眼差しを気にして動くno であるno であるở đây là lý do rồi à, tại sao mà cái cô đô của mình nó cao a rự như vậy bởi vì rằng là cái ờ, chúng ta đang ưu cự đúng không? Chủ ngữ của mình là các câu gần nhau sẽ giống nhau nên là cái watastachi này uh, nó sẽ đi suốt trong cả ba cái câu đầu tiên là chúng ta bởi lẽ rằng là no đế đự chúng ta đang hành động và để ý tới những cái ánh mắt của mọi người xung quanh hoặc là để ý tới những cái ánh mắt uh, từ uh, người khác hoặc là từ ai đó. そして多くの人々が行き交う街はみんなが皆に 姿勢の向け合う眼差しの集合体と言えるba Ở đây mình thấy kết thúc câu là ba sộ nên là chủ ngữ của mình nó chính là cái mặt chia vá ở đây. Có là A là B là cái đường phố đúng không? Ikikau ở đây là đi đi lại lại này. À, mình sẽ dịch cái cụm danh từ của chủ ngữ là à, cái con đường hay là con phố nơi mà à, có rất là nhiều người à, qua lại nó là cái nơi mà có thể nói rằng là là một cái nơi mà sao uh, ờ, siêu gô tai là tập thể của những cái hoặc là cái nơi mà tụ tập hoặc là cái nơi tập hợp của những cái ánh mắt nhìn từ mọi người này uh, ờ, muke ao ở đây là hướng tới cái uh, ờ, sisen là cái ánh mắt uh, từ phía mọi người cũng là là cái nơi mà có thể nói rằng là tất cả mọi người đều đang muke ao là hướng mắt để dành cho nhau uh, và là một cái nơi mà tập hợp của những cái ánh mắt nhìn uh, với nhau sonna basudeva nanika 適切な行動で何が不適切な行動なのかという暗黙の公共性が生まれてくる。À, ở một cái nơi như vậy đúng không? Sonna đây nó là đại từ chỉ thị nó sẽ thay thế cho một cái nơi mà Manazashino Shugotai như vậy. Một cái nơi ở một cái nơi như vậy thì là à, hành động nào thì là phù hợp này hoặc là hành động nào là không phù hợp này cả tối ưu thì nó được sinh ra hoặc là được à, những cái hành động đấy nó được umarete kuru là nó sẽ được hình thành này à, được sinh ra cái tính ờ, cộng đồng à, một cách rất là thầm lặng đúng không cái từ amoku ở đây nó chính là thầm lặng à, không ai nói cho ai biết nhưng mà nó sẽ tự động nó umarete kuru à, trong sự uh, ngầm hiểu rằng là cái nào là phù hợp hoặc là cái nào là là không phù hợp. Manazashi no shugo ni yotte soku ni sakai kihan ga umare, sore wa seikatsu no kata to natte watashi tachi no ninsuki o michibiku. Ah, manazashi no shugo ni yotte là bằng cái việc là uh, nhờ vào cái việc mà uh, có những cái sự uh, tập hợp của những cái ánh mắt nhìn từ mọi người như vậy mà cái kỳ hằng là cái uh, cái uh, quy phạm này hay là các cái quy tắc về xã hội nó sẽ được sinh ra từ đó sô cổ đây là được sinh ra từ đó sinh ra từ những cái uh, iki kaumachi đấy đúng không sinh ra từ cái bao sổ mà có thể nói rằng là là cái nơi mà Nazashi, Manazashi no Shugo đấy thì nó sẽ hình thành nên các cái quy định uh, xã hội từ đó này sorewa Sekatsunokatanate và sẽ trở thành các cái uh, kiểu mẫu của cuộc sống và sẽ dẫn dắt những cái nhận thức của chúng ta. Kosta sakai kihang ya kokyose wa katsute wa sono baso de no itonami no naka de shizen ni umarete kuru mono de atta. Các cái quy định của xã hội kiểu như vậy này hoặc là các cái tính cộng đồng hoặc là tính uh, tập thể đó thì là uh, mono de atta nó là những cái thứ mà được sinh ra một cách rất là tự nhiên trong cái uh, ờ, Itonami cái từ Itonami này trong từ điển thì nó còn bằng với cái nghĩa là Shigoto ấy uh, nhưng mà mình ở dịch ở đây mình sẽ dịch thoáng nó ra thì là um, nó được hình nó được sinh ra một cách rất là tự nhiên trong cái uh, quá trình uh, làm việc đúng không uh, ở cái nơi đó hoặc là cái quá trình vận động hoặc là cái quá trình uh, giao tiếp rồi uh, làm việc ở những cái nơi kiểu như vậy thì là ngày xưa thì nó là như vậy 同じ土地でたくさんの人が争わずに仲良く生活するために必要だからである mình thấy kết thúc câu làからであるđúng không như vậy người ta đang giải thích cái câu đằng trước ấy là cái tính cộng đồng hoặc là quy tắc của xã hội thì nó được sinh ra một cách rất là tự nhiên à, thì bởi vì rằng là à, nó là một cái điều rất là cần thiết hoặc là chính là cái chủ ngữ ở câu đằng trước nó cũng là cái chủ ngữ của cái câu này là các cái à, tính cộng đồng và các cái à, quy định xã hội ấy, à, kiểu như vậy nó rất là cần thiết để mà chúng ta có thể sinh sống một cách hòa thuận mà không hề tranh đấu à, với lại à, rất là nhiều người thì mình khi mà đọc ấy thì bao giờ mình cũng nhìn à, cái câu ở cuối đây nó đang giải thích hay nó đang như thế nào để đầu việc đầu tiên là mình phải liên kết các cái câu với nhau đúng không sau đó là mình đi tìm chủ ngữ đúng không thì cái chủ ngữ ở các câu gần nhau thì nó sẽ giống nhau ấy thì là mình sẽ phải luôn luôn tìm cho mình hai cái um, hai cái hin tộ thứ nhất là cái câu đấy là cái câu gì câu đấy có phải là câu giải thích hay không câu đấy là câu động từ tính từ danh từ hay như thế nào nó có liên kết với các cái câu như thế nào sau đó là đi tìm cái sự liên kết đấy bằng chủ ngữ bằng các cái cụm mệnh đề thôi đấy thì lúc nào mình đọc mình cũng có một cái tư duy như thế thì dần dần nó sẽ thành thói quen và trong bất kể một cái bài đọc nào mình cũng sẽ đọc kiểu như vậy và nó sẽ giúp cho mình đọc rất là nhanh cái câu của mình để có thể liên kết được ý với nhau thì là cái lý do của các cái ờ, quy định xã hội hoặc là các cái tính ờ, cộng đồng ấy thì nó cần thiết để chúng ta có thể sống một cách hòa thuận mà không hề uh, tranh đấu uh, không hề cạnh tranh hoặc là nói chung là phải uh, ara sô ự đấy với lại nhiều người trong một cái vùng đất ừ, nào đó hoặc là một cái onaji tochi nào đó thì đọc đến đấy chúng ta sẽ có thể trả lời được câu số 1 là Kachite no sakai kihan ya kokyosei ni tsuite hissa wa dono yoni ni nobete iru ka là liên quan tới cái quy tắc xã hội và cái tính cộng đồng của ngày xưa thì tác giả đã miêu tả như thế nào thì trong cái hin tộ của bài mình sẽ đi tìm cái chỗ nào nó có cái từ sakai kia hẳn và cô cô kyose và katsute này để tìm cái đáp án nó nằm xung quanh ở đó thì cái phần mình vừa đọc ấy nó có cái uh, sakai khi hàng dạ cô kyose wa kachite ở đây thì mình đáp án nó sẽ nằm xoay quanh câu trước hoặc là cái câu sau của cái phần à, bôi đen này thì là như mình vừa dịch ấy, thì là mình sẽ thấy đáp án nó nằm ở đâu bây giờ mình sẽ cùng thử phân tích nhé là câu 1này 自分自身よりも周りの人を優先するという考えに基づいていたgọi là cái quy tắc xã hội và cái tính cộng đồng nó sẽ tuân theo cái cách suy nghĩ ưu tiên những người xung quanh chứ không phải là bản thân mình thì cái này đang không phải là cái ý của bài rồi nhá đang không phải là nằm trong cái đoạn đấy và trong cái đoạn của mình nó cũng không có cái nào về cái này 同じ土地の人々の間でも一様に認識されているものではなかった。Cho dù là uh, giữa những cái người uh, um, ở trên cùng một cái vùng đất đi chăng nữa thì nó cũng không phải là cái thứ mà được uh, nhận thức một cách đồng nhất. Thì cái từ um, thì cái đoạn này nó cũng không hề nói tới cái việc là nhận thức một cách đồng nhất hay không giữa những cái người xung quanh khi mà nói về cái kiêu uh, cô Kyose và cái Sakai Kihang đúng không? Ở trong cái đoạn mà mình vừa đọc thì nó cũng không có cái đoạn nào mà nói về cái đó cả. Onaji tochi de hitobito to arawas arasou đúng không? Onaji tochi de hitobito to 争わずに生活していれば自然に身についてくるものだった。 là người ta đang uh, miêu tả nếu như mà mình có thể sống một cách uh, hòa hợp đúng không là không tranh đấu với lại uh, mọi người xung quanh ở trên cùng một vùng đất thì cái Sakai Ki Hằng và cái Cô nó là cái thứ mà uh, được trao dồi một cách rất là tự nhiên cái từ mini cự đây là được học tập và được trao dồi một cách rất là tự nhiên thì nhìn thì có vẻ đúng nhưng mà mình đọc lại một chút này Ờ, ở đây nó là mình đọc lại cái phần ờ, phần ờ, bôi đen ở đây là gì là cái quy tắc xã hội và cái tính cộng đồng đấy nó là những cái thứ mà được sinh ra một cách tự nhiên trong cái quá trình làm việc ừ, rồi lao động ở nơi đó có là nó được shizen ni umarete kuru có là nó được sinh ra một cách tự nhiên các cái quy tắc đấy nó được sinh ra một cách tự nhiên chứ không phải là nó được chứ không phải là nó được trau dồi nó không phải là nó được trau dồi và được học tập một cách tự nhiên thì nó chỉ hơi sai một tí thôi nhưng mà mình đọc mà không kỹ một phát là mình sẽ thấy cái từ season ở đây phát là mình cũng đi tìm nó là cái đáp án của bài đúng không nhưng mà nó là không phải nha các bạn ở bên dưới này nó cũng có season ní hạt c tạ thì cái đáp án số 4 này nó đúng hơn này có là nó được umare te kuru một cách tự nhiên chứ không phải là uh, à, mini tsui te kuru một cách tự nhiên đấy thì là đáp án của mình nó là cái số 4 ở cái câu số 3 nó còn đánh lừa mình một cái đó là Takasang Hito ga 争わずに仲良く生活するために必要なだからであるlà cái quy tắc này nó là một cái thứ rất là cần thiết để sinh sống một cách hòa hợp và không tranh đấu với mọi người đúng không? Thì nó cũng tương tự như là araso dự ní se katsu stay để bà này nhưng nó chỉ sai mỗi cái mi ní tsuite kuru này thôi. Mình sẽ cẩn thận một chút, đáp án của mình nó là cái số 4. Nó là một cái thứ rất là cần thiết để mà sinh sống cùng với nhau à, và nó phát sinh một cách tự nhiên hay còn gọi là nó được tạo ra một cách tự nhiên giữa mọi người trong cùng một vùng đất. Tiếp đến mình sẽ đi đọc câu số 2 là Umu iski no kata to natte kuru doyu koto ka. Có nghĩa là người trong bài có câu là à, tạo thành một cái kiểu mẫu một cách rất là vô thức thì nó có nghĩa là như thế nào thì mình đi tìm cái mu iskino kata này nó đang nằm ở cái đoạn nào nhé. Sore chúng ta lại nhìn tiếp tục vào các cái dấu phẩy nhé, thì trong cái câu này mình thấy có một cái điều đặc biệt đó là nó có hai cái từ gá này và cái từ gá này này thì là nếu như trong câu này thì mình sẽ dịch là à, cái mono gá này là một cái chủ ngữ này và cái ya ở đây cộng với lại cái hô lết sự và cái xê độ ở đây nó cũng là chủ ngữ gọi là ba cái chủ ngữ này nó đi liền với nhau và nó đều đi với lại takusang aruyo ni omoedu nên là mình sẽ dịch là à, mọi người cho rằng là hoặc là à, mọi người đều nghĩ rằng là có rất là nhiều các cái à, luật pháp này hoặc là các cái chế độ này hoặc là những cái thứ mà À, đã được à, quy định thành văn hóa một cách rất là rõ ràng còn cái từ sore ở đây nó là cái gì thì nó chính là cái câu ở đằng trước ấy cái câu ở đằng trước của mình ở đây nó chính là à, chủ ngữ của cái câu đằng trước nữa tại vì các câu gần nhau chủ ngữ giống nhau mà thì lúc nãy vừa phân tích rồi thì là các cái quy tắc xã hội hoặc là các cái à, tính cộng đồng hoặc là tính tập thể những cái thứ mà đã được à, quy định nó thành văn hóa một cách rất là rõ ràng rồi thì mọi người cho rằng là có rất là nhiều những cái thứ như vậy có rất là nhiều những cái quy tắc hoặc là những cái chế độ như vậy 街カードでギターを鳴らしてはいけません。路上で物を売ってはいけません。挙句の果てには公園でガチボールをしてはいけないけませんということになる mình thấy các cái dấu um, đóng ngoặc ở đây đúng không a này b eh, hoặc là c đấy thì là uh, là những cái điều mà không được làm tối ưu cô tô ní na là trở nên trở thành như vậy hay còn gọi là trở thành văn hóa là, là như vậy ấy, đúng không À, Akeke no Hateniwa ở đây thì là một cụm mà cố định mình sẽ uh, học thuộc luôn và nó có nghĩa là kịch kiêu cự gọi là cuối cùng là rốt cuộc là đúng không? Là uh, mình sẽ không được phép là đánh guitar ở trên đường phố này, uh, machikado đệ này tiếp đến là không được phép bán hàng ở trên vỉa hè này rồi cũng không được phép ờ, à, chơi bóng ở trên ở trong công viên này này ấy thì là à, những cái quy tắc như vậy à, nó nó tối ưu cô tù ni na rự đúng không là nó đã có hình thành những cái quy tắc và những cái văn hóa như thế itai doyu imi ga aru no ka meikaku de wa nai ru ru wa tan naru kigo da à, tan naru ở đây là chỉ đơn thuần đơn giản là cái kigo đây là một cái ký hiệu đúng không như vậy mình sẽ hiểu là um, cái quy tắc uh, mà nó không hề mê các cự đều này là không hề rõ ràng uh, xem là cụ thể là những cái quy tắc đấy nó mang cái ý nghĩa như thế nào ấy thì những cái quy tắc nó nó không rõ ràng đấy nó chỉ đơn giản nó là những cái ký hiệu それがなぜダメなのかという理由が共有できないままルールは押し付けられて従っていることがある vớp rự của tô gá rự là đôi khi thông thường thỉnh thoảng là chúng ta chỉ tuân theo uh, và tuân theo cũng như là bị cái cái cái quy định đấy nó nó nó nó dồn ép và mình tuân theo thôi uh, và mình không có chia sẻ cho nhau cái lý do xem là tại sao nó lại đam mê đúng không tại sao các cái quy tắc đấy nó lại là không được so à, à, yatte ataerarete ru ru ni zubun de ichiichi handan sezu ni stagatte ru to kondo wa sore ga muishiki no kata to natte kuru Câu này chúng ta sẽ nhìn vào các cái dấu phẩy này. Chúng ta sẽ nhận thấy ra ngay cái tố ở đây là cái cấu trúc ngữ pháp nên là mình sẽ dịch theo cấu trúc ngữ pháp. Khi mà chúng ta tuân thủ theo thì ở đây nó có hai cái từ ní này, ní này và ní này thì là mình sẽ dịch cái staccato này nó đi theo cái ní này ở đằng trước là khi mà chúng ta tuân theo các cái quy định mà chúng ta được áp đặt như vậy mà không hề Ờ, Handan xây dự lý không hề đánh giá tự mình đánh giá Duy Bưng Đệ ở đây là tự mình đánh giá từng thứ từng thứ một là ờ, các cái quy tắc đấy thì là ở ờ, côn độ là từ giờ trở về sau hoặc là thì sau này nó sẽ trở thành một cái một cái kata là một cái dạng hình thức ừ, rất là vô thức gọi là những cái điều đó nó trở thành những cái kiểu mẫu hoặc là những cái form mẫu trong vô thức thì đọc đến đây là chúng ta đã thấy được cái keyword của bài rồi là nó đang trở thành một cái à, kiểu mẫu trong vô thức thì có một cái hình tổ đây nó có cái từ là sô đe gá và cái câu hỏi của mình nó là do you cô tô cả nên là đáp án của mình nó chính là cái xô đê này này và cái xô đê gá ở đây nó chính là một cái hin tộ để mình có thể nhận biết được cái câu đáp án của mình nó nằm ở cái đoạn ở đằng trước nó đang giải thích những cái đó nó là cái kiểu mẫu một cách vô thức đúng không thì là mình sẽ đọc cái câu ở đằng trước để mà tìm ra được cái xô đê nó là cái gì thì cái đối you thì cái muiskino kata đấy nó chính là cái do you koto nó là cái đấy thêm một cái hình tộ nữa đó là mình thấy ở trong cái ba cái câu gần nhau này nó có rất là nhiều các cái đại từ chỉ thị này thứ nhất là xô nhặt tệ này à, tiếp đến lại xô đây gá này đúng không rồi à, itai doyu imin ga aru no kame kaku de wa nai ru ru watan na kigo de sore ga như vậy là à, rồi cái đoạn ở bên trên này nó là ba cái dấu gạch à, đóng ngoặc vào nó là ba cái đóng ngoặc vào để mà mình thấy rằng là nó là thể hiện ba cái ví dụ là mình sẽ không biết được là à, tại sao mà nó lại có ý nghĩa như vậy và không hề chia sẻ về cái lý do tại sao mà nó lại không được này và chỉ đơn thuần là tuân theo nó thôi này không đánh giá xem là không tự mình đánh giá xem là à, tại sao mà lại có cái rư rự đấy mà cứ thế là tuân theo thôi thì nó sẽ trở thành một cái mư skino kata nên đáp của mình là mấy ni awase koto koto ga nakunatte kuru 法律や制度に合わせることが特に難しいことではなくなってくる。 cái việc mà tuân thủ theo cái chế độ và cái pháp luật ấy, thì nó cũng không có cái gì là khó khăn lắm thì cái này là sai rồi nhá. 法律や制度の必要性を考えずに従うべきものとして認識してしまう có là mình không hề cân nhắc suy nghĩ từ cái tính cần thiết của cái chế độ và cái pháp luật và chỉ có nhận thức rằng là nó là một cái điều mà mình cần phải tuân theo thôi thì đây nó là chính là đáp án rồi còn gì đúng không Kangai dự ní ở đây thì nó chính là bằng với lại là Handan se dự ní có là không hề jibung jibung jibung de ichi chi Handan se dự ní là mình không hề có đánh giá phán đoán gì cả mà chỉ tuân theo thôi thì nó chính là Kangai dự ní và Shitagao Beki Monotoste Ninsuki Steshimau Câu 3 này 法律や制度の意味がわからなくなり守る必要性を感じなくなってしまう thì cái câu này là um, không hề hiểu cái ý nghĩa của cái chế độ và cái pháp luật và cũng không cảm thấy được cái tính cần thiết cần phải tuân thủ cái đoạn mà kanji nakunate là không hề cảm thấy cái tính cần thiết của cái việc tuân thủ này thì là không có nói tới này người ta chỉ nói về là uh, không hiểu lý do và chỉ tuân theo thôi ấy. nên cái số 3 này nó sai ý đằng sau đây holitsya se dono imi o likai shite nakutemo 人々の間で共有することができる。Cái này là bị sai này. Ở đây đó chính là ờ, uh, 共有 dekinai mama mà. Nên là cái đoạn mà 共有する ở đây là bị sai nhá. Cái câu số cuối cùng của mình là cái điều mà tác giả đang muốn nói đến nhất là gì? Nan tonaku machi o nagamete nan tonaku sono ba no kata ni stagatte iru to sono uchi ni maori no monogoto ni taisuru gimon wa shidai ni usurete iku no dearu. Mình thấy no dearu là kết thúc câu rồi đúng không? Thì nó chính là cái lý do hoặc là người ta đang giải thích hoặc là biện luận cho cái ý ở đằng trước là khi mà chúng ta không tuân khi mà chúng ta tuân theo mà không đánh giá phán đoán thì là dần dần đúng không à, dần dần sidai ní này dần dần này dần dần là cái usureteru thì là cái ghi mông này này đúng không là những cái câu hỏi nghi vấn dành cho những cái sự vật sự việc ở xung quanh chúng ta thì nó sẽ dần dần bị uh, mai uh, mai một dần đi hoặc là nó sẽ bị uh, nhạt nhòa dần đi này khi mà chúng ta tuân thủ theo những cái kiểu form mẫu ở cái nơi đó một cách rất là nan tona cự một cách rất là gì uh, không biết là vì lý do tại sao ấy đúng không rồi nan tona cự machio naga 30 tệ là khi mà mình ngắm nhìn à, đường phố à, một cách ừ, rất là mơ hồ này rồi tuân thủ theo những cái à, kiểu mẫu của cái nơi đó một cách ờ, không hiểu là tại sao nó lại như vậy này đúng không thì trong khi đó thì những cái câu hỏi đúng không trong cái sono là trong cái trạng thái đó trong cái trạng thái mà chúng ta ngắm nhìn đường phố một cách nan tô nắc cự như vậy mình tuân thủ theo những cái ờ, khuôn mẫu ở cái nơi đó một cách rất là à, hời hợt như vậy thì là trong cái hoàn cảnh đó trong cái điều kiện đó thì các cái câu hỏi uh, đối với các cái sự vật sự việc xung quanh chúng ta nó sẽ dần dần bị mai một dần đi nó sẽ nhạt nhòa dần đi 私たちはなぜその行動を捨てるのか、なぜその場所にそのルールがあるのかを改めて考えなくなるvà chúng ta sẽ không còn suy nghĩ xem là nô cả, nô cả, đúng vâng, không? Nô cả một và nô cả hai xem là chúng ta tại sao chúng ta lại hành động như thế, rồi tại sao lại có cái quy tắc như vậy ở cái nơi như thế. そうすると今度は物事の判断基準がルールに従っているかどうかに変わってしまう。Và khi đó, so すると là khi đó thì là 変わってしまう。là cái gì đó nó sẽ thay đổi chủ ngữ của mình là gá này các cái tiêu chuẩn đánh giá của các cái sự vật sự việc ấy nó sẽ thay đổi thành rằng là liệu mình có tuân theo uh, mình có đang tuân theo các cái quy định hay không 眼差しが集まるからルールが生まれるのではなく決められたルールに眼差しを合わせることになるvà uh, à, cái quy tắc uh, của mình ấy không phải là được sinh ra uh, từ cái việc là uh, sự để ý hoặc là sự nhìn nhận hoặc là đánh giá của mọi người xung quanh hoặc là nơi không phải là được sinh ra từ cái sự tập hợp của những cái ánh mắt nhìn của từ người khác mà là awaseru đúng không awaseru đây là thể sai khiến này nên là phải là cái việc mà à, khiến cho những cái à, manajasi những cái ánh mắt à, những cái à, nhìn nhận à, từ phía mọi người ấy, à, đi tuân theo những cái rư rự mà đã được quy định sẵn có là không phải là uh, cái quy định của mình nó được hình thành từ cái việc là uh, mọi người đều để ý và uh, nhìn vào cái điều đó mà nó phải là cái việc là chúng ta phải uh, khiến cho những cái ánh mắt nhìn đấy nó phù hợp với lại cái quy định mà chúng ta đã đã quy định ra đúng không? Gọi là nó ngược lại ルールとは私たちが共有している記号である cái quy tắc hay là cái quy định ấy, nó chính là các cái ký hiệu mà được dùng chung của mọi người này 街ではどういう振る舞いが共有されていてどういう行動は許さないのかそれに対して町の人々が想像したことが集合した結果として取り決められるものである。 ở trên đường phố thì những cái hành động những cái furumai đây là những cái cư xử như thế nào thì nó sẽ được uh, kyoyu sareru là nó sẽ được uh, gọi là cảm thông hoặc là chia sẻ hoặc là những cái hành động như thế nào thì nó sẽ không được cho phép それに対して町の人々が想像したことが集合した結果として mono là gì là những cái thứ mà được à, tori kimerairu là được quyết định với cái kết quả là sự à, tập hợp của những cái sự à, tưởng tượng của mọi người trên đường phố đối với những cái việc đó. Sore ni tai ở đây là um, nó đi với cái câu đằng trước này này là ở trên đường phố là mình sẽ những cái hành động như thế nào thì sẽ được cảm thông chia sẻ những cái hành động như thế nào thì sẽ được uh, thì sẽ không thể nào chấp nhận được này uh, thì uh, đó là những cái thứ mà được quyết định bởi cái kết quả uh, từ sự tập hợp của mọi người ở trên đường phố tưởng tượng cho những cái vấn đề đó là cho những cái hành động mà Yurusanai và những cái hành động mà Kyoyu Sarete るしかしそれは繰り返される 間にだんだんと単なる記号になり私たちの行動や認識もtan thế nhưng mà làm sao thế nhưng mà trong cái quá trình ai đàn ý trong cái lúc mà mình lặp đi lặp lại những cái việc như vậy lặp đi lặp lại cái việc là chúng ta đang quyết định uh, uh, các cái quy định đúng không xem là cái nào là ok cái nào thì không ok ấy, bằng cái sự à, sự tưởng tượng của mọi người ở trên đường phố cho cái việc đó ấy có nghĩa là chúng ta tưởng tượng xem là uh, khi mà mình đi ra ngoài đường thì cái ánh mắt nhìn của mọi người sẽ như thế nào uh, mình tưởng tượng người ta sẽ nhìn mình ra sao ấy thì là mình sẽ biết được rằng là cái đấy nó là cho phép hoặc là cái đấy nó là không cho phép đúng không thì thế nhưng mà khi mà mình lặp đi lặp lại những cái việc đó thì là uh, đan đan thì nó sẽ đơn thuần nó chỉ là những cái những cái ký hiệu thôi hay còn gọi ở đây nó chính là các cái quy định của mình ấy vẫn là cái rư rự nhá cái chủ ngữ của mình nó vẫn là cái rư rự mà đi suốt cả ba cái câu này này gọi là quy định các cái quy định nó là những cái ký hiệu mà mọi người cùng nhau chia sẻ với nhau đúng không và khi mà mình cứ lặp đi lặp lại cái việc là mình đi uh, tưởng tượng xem là mọi người trên đường phố sẽ nghĩ như thế nào về cái việc đấy xem là mọi người có đồng tình chia sẻ hay không hay là mọi người có cho phép hay không ấy thì trong cái lúc mà mình lặp đi lặp lại cái việc đó thì dần dần những cái quy định của mình nó chỉ đơn giản nó là những cái ký hiệu thôi và nó chỉ làm sao Hamas cự là nó sẽ đồng nhất với một cái form mẫu đơn thuần nào đấy đúng không? những cái hành động và những cái nhận thức của chúng ta nó chỉ là hamate cự thôi nó chỉ phù hợp với nó chỉ là nó đang phù hợp hoặc là đồng nhất với lại một cái form mẫu gì đó một cách đơn giản đơn thuần thôi dakara koso moichiro sore ni tarashiku manazashio mukenao tame ni wa その想像の型を一旦外して全く違う型を取ってみることが重要なのである chính vì vậy cho nên mà à, để mà làm sao để mà có thể mực nào sự để mà có thể sửa đổi lại hoặc là à, sửa lại các cái ánh mắt nhìn à, đúng cho cái việc này ấy, thì là chúng ta phải làm sao itan hazuste là phải tháo bỏ tháo gỡ những cái khuôn mẫu uh, trong cái sự tưởng tượng đó và cần phải à, tốt tê mê đự đúng không là phải lấy ra một cái khuôn mẫu hoàn toàn khác và cái điều này là một cái việc là vô cùng quan trọng để mà có thể mực nào sự được cái mana ra si đúng nên là cái điều tác giả đang muốn nói nhất nó nằm ở đó nên đáp án của mình ở đây nó chính là mấy đâu mình đọc nhá rư đủ ạ jidai no hen ka ni awasete kai te koto ga tai setsu ờ, cái việc mà thay đổi uh, các cái rư rự uh, tuân theo cái việc mà thay đổi các cái rư lượng phù hợp với sự thay đổi của thời đại là điều rất là cần thiết cái này thì không đúng rồi người ta đang nói về là mình phải loại bỏ các cái kiểu mẫu và khuôn mẫu mà theo cái sự tưởng tượng sẵn của mọi người cơ nên cái này không phải nhá à, rư rử nộ umu ni kakawarazu cho dù là có hay không các cái quy tắc thì cũng cần phải hành động tuân theo những cái gì mà bản thân nghĩ là đúng cái này thì không cái này thì sai rồi uhm Ờ, không phải là chúng ta nên hành động theo cái bản thân mình nghĩ là đúng mà phải tuân thủ theo cái cái quy định và cái pháp luật nhưng mà cái quy định và pháp luật đấy nó được uh, tori kimera được thế nào cơ đúng không câu ba là gì naze sonoru được gạ aru no ka o kangai te kodo sư được của tổ gạ tai da là suy nghĩ xem là tại sao lại có cái quy tắc đó và hành động là một cái điều rất là quan trọng thì nó chính là cái số 3 này có là chúng ta không nên làm theo những cái gì mà đã được ờ, tưởng tượng sẵn đúng không Có là mọi uh, xã hội nói rằng là như thế thì là ok mà như thế thì không ok thì là các cái quy tắc của mình nó sẽ được quyết định theo như vậy theo cái cái cái cái, cái sự tưởng tượng của xã hội ấy, uh, là nên làm như thế và nên và không nên làm như thế nhưng mà cái điều đấy là không nên đúng không mà chúng ta sẽ phải làm sao chúng ta sẽ phải uh, mình mình sẽ phải thoát ra khỏi cái cái cái cái khuôn mẫu đấy theo cái khuôn mẫu mà đã tưởng tượng đấy cái khuôn mẫu đấy là cái gì thì cái khuôn mẫu ở đây nó chính là cái việc là mình không hề đánh giá và phán đoán nó lại liên kết với cái đoạn số 2 đúng không không hề đánh giá và phán đoán gì cả chỉ có tuân thủ và làm theo thôi thì là à, cái điều đấy là không nên mà mình phải phá vỡ đi cái cái khuôn mẫu đấy phá vỡ đi cái việc là đừng có đừng có tuân thủ theo mà không có đánh giá gì hết mà phải lấy theo một mà mình phải phải phải hành động và làm theo một cái kiểu khác đi chứ không theo một cái khuôn mẫu là không đánh giá không nhận thức gì hết mà cứ tuân theo một cách gọi là à, một một cách gọi là nan tô nát cự thôi thì là thì là không được đúng không thì là đáp án của mình nó chính là cái ý đấy và nó chính là cái đáp án số 3 này đấy là tại sao mà chúng ta lại suy nghĩ là điều mà tác giả muốn nói ở đây nhất đó là chúng ta không không nên làm theo khuôn mẫu không nên làm theo khuôn mẫu có nghĩa là không nên chỉ có uh, cứ thế là đâm đầu là làm theo mà không suy nghĩ xem là tại sao nó lại như thế đúng không thì nó chính là sonoru được gã được nô cáo khang kangai tệ là suy nghĩ xem là uh, là tại sao lại có một cái quy tắc đấy và hành động là một cái điều quan trọng này Câu 4 là gì? Korema de noru ni han shite ru kodo demo mo sakai no naka de kyoyu shite iku bekida là mình sẽ cần phải uh, gì? Cho dù là đấy là một cái hành động mà trái ngược với cái quy tắc từ xưa cho đến nay thì là cũng cần phải à, xã hội trong xã hội thì cũng cần phải cho phép cái này thì không hề nói đến trong bài rồi thì có một cái hình tộ khi mà làm cái bài dài này này là đáp án thì thường thường nó cũng sẽ nằm ở trong cái trong cái đoạn cuối rồi nhưng mà mình sẽ cần phải liên kết thêm một chút trong cái đoạn cuối này của mình nó có một cái ý gì đấy mà nó lại liên quan liên quan tới một cái cái cái cái đoạn ở phía đằng trước này này thì là mình tìm ra được cái hin tổ đấy mình tìm ra được cái dây đấy cái dây nối đấy thì là mình sẽ thấy được cái sự liên kết của câu liên kết của đoạn và của bài thì là mình sẽ tìm ra được cái, cái ý mà người ta đang muốn nói đến nhất là gì chứ không phải là đơn thuần là chỉ mình chỉ cần đọc một đoạn cuối thôi là mình đã có thể biết được là cái điều tác giả muốn nói đến nhất là gì đâu mà mình phải liên kết các cái đoạn với nhau nữa và đấy là cái điểm khó mà khi mà đi thi giao PT à, N1 nó nó thường hay xảy ra à, giống như kiểu là cái đề thi vừa với vừa rồi xong à, đi thi cái bài à, chung ấy à, thì cũng có một cái bài à, kiểu dạng à, tương tự như thế này có là để mà tìm ra được cái ý mà người ta đang muốn nói tới thì là mình sẽ phải liên kết các cái đoạn với nhau chứ không chỉ đơn thuần là đọc mỗi cái câu đấy mình biết được cái đáp án nó nằm ở cái khoảng khoảng đấy là nó có thể ra được mà trong cái khoảng khoảng đấy nó lại có một cái keyword nào đấy nó liên kết với cái đoạn trước và mình phải tìm ra được cái sợi dây nối đấy thì nó mới ra được đáp án đấy thì đây là cái cách mà mà mà đề thi người ta hay hay hay đánh lừa mình đó là như vậy thì trong cái bài này nó chính là cái à, cái ý đấy nhá đó là chúng ta sẽ phải thì trong cái bài này nó chính là cái hin tổ là sono sozo no À, katao itan hazuste là hãy loại bỏ tạm thời các cái kiểu mẫu theo cái sự tưởng tượng như vậy thì cái kiểu mẫu ở đây nó chính là gì thì cái kiểu mẫu ở đây nó chính là cái mu iski no kata ở cái đoạn trước mà cái mu iski no kata ở đây thì nó chính là zibun de ichi chi handan sezuni à, stagate được cô tộ đúng không là chỉ có tuân thủ và làm theo thôi chứ không đánh giá phán đoán xem là na rẻ đúng không na rẻ đam mê là nổ cả hoặc là à, Naze ờ, nổ cả đấy thì thì đáp án của mình nó chính là cái số 3 này còn rồi, rồi còn gì nữa đúng không chỉ cần một cái hiên tổ rất là nhỏ thôi là có thể uh, biến cái bài đọc của mình nó trở nên dễ dàng hơn bài đọc của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tại đây nhé à, ờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo